các bạn đang xem video này các bạn nhớ qua bên kênh của gọi là Sammy với tất cả các thành viên của Hero Team các bạn bảo rằng là anh Phong đang bị bắt cóc để mọi người đến giải cứu mình nha chứ hiện tại là mình không biết mình đang ở đâu hết các bạn ơi bạn biết sao không đây bạn nhìn xung quanh người của mình nè đấy mình hiện tại đang bị bắt nhốt ở trong một căn phòng trời ơi mấy bạn ơi chỗ này là chỗ nào vậy trời ơi, nhìn nè nhìn nè đây là một căn phòng vô cùng gọi là dơ luôn bạn ơi thật sự mình không biết nhà phòng này phòng của ai mà ở dơ dễ sợ luôn trời cái gì đâu mà đồ chơi vứt lung tung nè rồi ờ, còn cái giường ngủ Cái giường ngủ này nó có màu tím Ủa màu tím là màu của con gái mà ta ừ. Tại sao mình lại ở trong cái phòng này ta Rõ ràng là hệ tối hôm qua Sau khi mình quay video cho bạn fan xem xong Thì mình đã lên trên giường ở nhà mình Mình ngủ Cho đến khi mình tỉnh dậy Thì mình là phát hiện mình đang ở trong căn phòng này các bạn ạ à. Ủa có chuyện gì đang xảy ra vậy ta có khi nào mình lại tiếp tục bị dịch chuyển đến một cái gia đình nào đó không ta uhm, cũng đáng nghi lắm nha các bạn nha tại vì á bình thường á ở trong làng heo tim dạo gần đây nó đang có cái uh, mấy cái chen kiểu như là uh, ngủ một giấc xong sáng thức dậy biến thành gọi là mình là con của trong một cái gia đình nào đó các bạn ở mấy bạn nào xem video của heo tim thì chắc là bạn cũng biết mình đang nghi là hôm nay mình đã biến vào trong gia đình của phù thủy các bạn ơi các bạn biết tại sao mình lại đón về không tại vì bạn nhìn bộ đồ của mình mặc nè đó đây là bộ đồ phù thủy các bạn ạ à. chính vì như vậy cho nên mình nghĩ rằng mình đang ở trong nhà của phù thủy à, Có khi nào mình đã trở thành một ngày làm con của phù thủy không ta Để mình xem thử nha ờ, Ra ngoài thử xem coi ừ, Cái phòng này không biết phòng của mình hay không mà nó dơ quá bạn ơi Ok đi ra ngoài xem thử Hey, tôi không biết nhà là nhà của ai Nhưng mà nhìn cái nhà nó có mạng nhện đó bạn nhìn nè Mạng nhện đóng đầy ở trên nhà thế này Thì chắc chắn là chỉ có phù thủy thôi bạn ơi Để mình đi xuống dưới xem thử nha phải đi thật là chậm chậm thôi không thôi là tí nữa mà gây tiếng động lỡ trong nhà nó có quái vật thấy gì sao ok đi xuống xem thử ui ai kia ủa ai vậy ờ quay cái bà kia cái bà kia bà <gasps> chính là ai trời đất ơi, con trai yêu dấu của ta, con vậy rồi hả? Trời đất ơi, hôm nay đẹp trai dữ con Hả? Cái gì mà con trai? Ồ, vậy là đúng rồi các bạn ơi Mình biết ngay mà Hôm nay mình lại tiếp tục trở thành con của một cái gia đình nào đó rồi Mà gia đình gia đình hôm nay chắc chắn là gia đình phù thủy rồi các bạn ơi Tại vì nhìn kìa, người của cái cô này đang mặc một cái bộ đồ phù thủy luôn các bạn ơi Hả? Ủa, con trai con đang nói gì vậy? Ừ. À, dạ, dạ, cái gì, con trai hả? À, vậy có nghĩa đây chính là mẹ của mình các bạn ơi Ồ, à dạ dạ, Ừ, thôi được rồi Nếu như mà ngày hôm nay số phận đã an bài cho mình gọi là một ngày làm con của phù thủy Thì mình sẽ thử uh, thử xem coi một ngày làm con phù thủy có thú vị không nha các bạn nha à, Vậy là đây là mẹ mình đúng không ta Mình phải diễn mới được À dạ con chào mẹ Ôi sáng sớm uh, dậy uh, chưa kịp đánh răng nữa Nhớ mẹ quá xuống đây thăm mẹ nè Trời đất ơi con trai thiệt tình nó ngày nào cũng chạy gặp ta nói vậy trời quỷ à <laughs> Ủa <laughs> mà sao tự nhiên con thấy nhà của mình hôm nay lạnh quá mẹ Tính ra là Noel ừ đúng rồi Noel thì phải lạnh chứ nhưng mà nhưng mà sao tự nhiên hôm nay là cảm giác nó lạnh ơi là lạnh lạnh một cách lạ thường luôn á à, đâu để mình ra ngoài xem coi hả Ủa, cái đương nhiên rồi Ôi, cái gì vậy Ủa cái gì mà trời cái gì vậy nhà của mình Ồ, hôm nay có vẻ trời hơi lạnh xíu thôi con thông cảm nha nhà mình hơi cao mà con trời ô, ơi ô, ô mẹ ơi bộ nhà của mình là nhà của gia đình phù thủy cho nên là phải bay trên trời như thế này hả mẹ Đúng rồi con, bởi vì chúng ta là những phù thủy quyền quý chúng ta phải sống ở trên trời. Hiểu trời ơi các bạn ơi. là những sự bất bất tiện nữa. Cao quá trời cao luôn á. Trời ơi tôi sợ độ cao lắm mấy bạn ơi. Vậy mà nhà của tôi nằm tuốt trên trời. Trời đúng là gia đình phù thủy, cái gì cũng lạ hết trơn á, nhà mà nằm Ôi, ở thôi, trời con Trai, con trai, vô dạ. đi coi chừng cảm lạnh giờ, bên ngoài này lạnh lắm. À dạ dạ dạ. Ôi vô vô vô vô, vô nhà vô nhà trời. Đen Noel cho nên trời lạnh quá các bạn ơi. Ơ nhưng mà mẹ ơi, con lạnh quá rồi, à, con chịu không nổi đâu. Nhà mình có Lạnh hả? Ừ, nhà mình có điều hòa hay gì không bật lên cho đỡ lạnh hả ơi trời ơi điều hòa cái là cái gì vậy trời đất ơi con này thiệt tình á chúng ta là gia đình phép thuật mà cần gì cái đấy đây đợi ta xíu sao đấy chưa đợi ta xíu nha wow. wow mấy bạn ơi bạn nhìn nè mẹ mình là phù thủy cho nên là mẹ mình có thể biến được lửa nè bạn ui hay quá vậy mẹ ui ẩm qua qua con qua qua cẩn thận nha chưa chưa chưa thấy chưa ủa có gì đâu mẹ ta làm lộn làm lại thêm lần nữa <laughs> đây kỳ vậy? cha ủa có gì đâu cha. mẹ cái gì kỳ vậy sấy gì đâu ta không kỳ ta để ta làm lại qua trời quê quá mọi người ơi Wow, cháy nè, cháy nè. Trời ấm quá, ấm quá. Ấm quá, ấm quá. Đó. Dạ dạ dạ dạ, dạ ấm rồi, ấm rồi. Uhm, trời ơi bạn ơi, đúng là gia đình phù thủy, mẹ của mình có phép thuật có thể biến ra được lửa nè. Ơ mà khoan, nếu là như vậy thì tất nhiên mình cũng phải có phép thuật chứ Tại vì mình đang là một ngày làm con của phù thủy mà ta Đâu để mình thử nha à, Ủa mẹ ơi, làm cách nào để biến được phép thuật vậy mẹ? À, đơn giản mà con, con chỉ cần sử dụng suy nghĩ của con, nghĩ tới phép thuật thì con sẽ làm được Đơn à, giản hóa ra dễ vậy luôn hả? Vậy là bây giờ mình chỉ cần nghĩ đến phép thuật là mình có thể biến ra được phép thuật hả? Ok, để suy nghĩ coi Phép thuật, phép thuật, phép thuật, phép thuật Ui, ủa cái gì đây? Nó hiện cái bảng gì trước mặt mình nữa bạn Ồ, đâu để mình thử coi dùng cái phép thuật được không nha ấy hay ủa, ủa sao con không dùng được gì vậy ủa mẹ ơi con có dùng à, được đâu trời đất ơi con phải suy nghĩ một cách rất là thấu đáo và dùng hết tâm tâm của mình để sử dụng okay, hết chứ lại con suy nghĩ thử nha đấy suy nghĩ ờ, kỹ ui wow được phép này con Ủa mà khoan, tại sao mẹ của mình là phép thuật lửa mà mình lại là phép thuật nước ta, mình biến ra nước nữa bạn. Ồ, oh. ờ, à, hay nha. Từ từ để ờ. coi coi còn cái gì khác không? ờ, ủa cái này là gì đây ủa gì đây ui trời ơi mình bắn ra nước Trời cái gì cơ vậy Wow Hóa ra phép thuật của mình là nước các bạn ơi Ừ đúng rồi mình là cá heo mà ừ, Hơi bị hay luôn nha Ui tính ra hay quá bạn ơi Hóa ra mình lại là phép thuật nước Còn mẹ mình là phép thuật lửa Ui đúng là gia đình phép thuật Ủa mà khoan mẹ ơi Cho con hỏi này coi ngoài con ra với mẹ thì còn gia đình mình còn ai nữa không Hả? trời đất ơi con trai này hỏi gì kỳ vậy chúng ta xuống mấy năm rồi mà con hỏi câu lạ vậy con trời đất ơi đương nhiên là ta có con có ta với có ba với có em gái của con nữa đấy ồ thì ra là trong gia đình này không chỉ có mình mà còn có cả ba mình và một người em gái nữa bạn ơi à, thôi được rồi vậy thôi để con ờ, kêu ba với em gái xuống ăn sáng nha mẹ ừ, thôi con nên kêu hai người đó xuống đi dạ, trời dạ, dạ ơi dạ vâng hai ok người ngủ gì mà ừ. buồn dữ rồi trời không biết là ba của mình với lại là em gái của mình sẽ như thế nào ta đâu để mình vào xem thử nha các bạn nha để mình xem coi phòng nào là phòng của em gái ta ờ ủa khoan cái phòng này phòng của mình rồi phòng này của mình mà sao nó dơ dơ dữ à chạy rồi không ngờ mình lại ăn ăn ở bừa bộn vậy luôn á còn phòng này uh, hình như phòng này không phải là phòng của em gái mình rồi tại không thấy em gái mình đâu hết trơn á hay là phòng này ta ủa phòng này có không phải luôn uhm. ủa vậy là phòng nào nha khoan thường thì phòng của em gái sẽ kế bên phòng của gọi là anh trai phải phòng này không ta à đúng luôn rồi nè trời ơi làm từ nãy đi kiếm mệt cũng chết ê ủa ủa gì đây trời ơi sao em gái mình gọi là có siêu năng lực hay gì à quên em gái mình là có phép thuật mà trời bạn nhìn nè em gái của mình ngủ mà không nằm trên giường nữa bạn ơi em gái mình bay lơ lửng luôn nữa bạn cái gì mà cơ quá vậy ngủ mà bay được luôn wow đúng là gia đình phép thuật trời ơi xịn quá xịn quá à, em gái ơi em gái nè à anh hai sao ngủ xíu rồi ngủ cái gì mà ngủ giờ này gọi là chưa trời chưa chật 12 giờ sáng rồi à, 12 giờ trưa luôn rồi chứ sáng gì nữa 12 giờ trưa rồi mà còn ngủ gì nữa dậy đi nhanh lên Dậy xuống mẹ kêu kìa cho em ngủ đến 15 phút nữa Chỉ trên 15 phút nữa thôi anh đi ra ngoài rồi mẹ em đây ơi hời luôn á đúng là gọi là em gái phù thủy bạn ơi cứng đầu quá trời đất à thôi dậy đi một tí nữa à, anh hai ra ngoài siêu thị anh hai mua đồ chơi cho được không không thèm mấy cái đồ chơi của con người sống mù à không thèm không thèm hả à? không thèm đồ chơi hả à? không thèm đồ chơi cho cái gì vậy ta à vậy à, phù thủy thích gì nhỉ ờ, à thôi được rồi một tí nữa anh hai dậy phép thuật cho được không dạ phép thuật anh đúng rồi phép thuật gì Hả? trời anh, anh hai anh hai biết phép thuật à, ta hợi nước á hơi bị ghê luôn á tí nó hai chỉ cho ồ ghê dữ vậy đó là em mới biết phép thuật hệ không khí đó anh biết là hệ nước luôn lầu dữ vậy đúng rồi anh mà anh mà thôi rồi bây giờ em xuống dưới đi mẹ mẹ mẹ đang đợi bọn mình xuống ăn sáng kìa nhanh lên anh già nữa hả anh trời anh hoài em biết rồi anh xuống trước em tạo nữa em xuống em còn đánh răng rửa mặt chạy đầu chạy tóc à, mặc quần áo rồi các thứ các thứ là anh thử trước đi trời ơi phù thủy mà cũng điệu quá ha rồi ok thôi được rồi để anh xuống trước nha tí nữa nhớ xuống nha không mẹ la anh đó ok dạ. Ừ. trời à, tính ra mình mới vừa nó dạ cái xong nó nằm nó ngủ tiếp hay gì mình nghe tiếng nó ngáy các bạn ơi thôi kệ đi em gái cứng đầu quá thôi được rồi bây giờ mình sẽ qua bên tới phòng của ba ba mình nha các bạn nha không biết phòng ba mình là phòng nào ta hồi nãy là mình đi hết mấy cái phòng này nè mà không phải phòng của ba ba mình nè không biết phải phòng này em ta ờ, ở phòng này cũng không phải không thấy ba ba mình đâu hết trơn á à, hay là phòng này ta ở ờ, phòng này chưa kiểm tra nè ui à, bà ủng bà là à bà là cháp ta cũng kêu vũ như đêm em bồ là à ta cùng khiêu vũ như điệu mambo <laughs> ủa hình như là có một cái người ở đó ở trong đó bạn ơi có khi nào đây chính là ba của mình không ta ờ đâu để mình xem đúng rồi <laughs> <laughs> trời ơi quái vật mình cũng quái vật rồi quái vật trời ơi kinh dị quá ủa hình như là ta vừa mới thấy con trai của ta hả đúng rồi con trai lại đây ba ba cho con trai coi cái này là con trai hả cái gì ba ba hả ôi trời Ôi trời ơi mấy bạn ơi, ba ba của mình mà sao nhìn cái mặt thấy ghê quá vậy? Ủa cái này nhìn ờ, ờ ok chắc là ba ba của mình thật. Ờ, gì con trai nói gì đó, con trai nói gì gì nói xấu gì ba ba con. À dạ con đâu có nói gì đâu. Ủa mà ba ơi, ba ba là ba của con thiệt hả? Hả? Ôi tao với ba mình chứ ba ai hả? Trời ờ. con nó xong đây nó hỏi mình mấy điều kỳ lạ chứ trời. Trời, tính ra mình đẹp trai thế này mà sao nhìn ba ba của mình lạ ta? À đúng rồi, đây là gia đình phép thuật mà chứ phải gia gia đình của mình đâu. Ok rồi, để, để, để mình xem thử. Ủa mà ba ba mới vừa chế được gì mà ba vui quá vậy? Trời đứa ơi, ba ba vừa mới chế ra được một cái lọ thuốc có thể gọi là phá nát luôn cả làng Hero Team. À nhầm, lộn. Đúng à, rồi, nói chung là một lọ thuốc sức mạnh Ôi, trời, cái gì mà thuốc có thể phá nát luôn làng Hero Team Trời ơi, không được, không được Mình phải ngăn cản việc này lại mới được à, Mà khoan, trước khi ngăn cản thì mình phải kêu ba ba xuống ăn sáng cái Không thôi, tí nữa mẹ mình quýnh mình luôn á okay. Ừ. à, à, ba ba ơi, à, mẹ kêu ba ba xuống ăn sáng kìa Ồ, gì xuống ăn sáng hả? Ủa, tính ra mới dụ mới 5 sáng kêu xuống ăn sáng sớm như trời Trời ơi, bây giờ là 12 giờ trưa rồi Ở đâu mà 5 giờ sáng Giờ này trễ rồi đó chưa? Trời đất ơi, mình mãi mê gọi là nghiên cứu thuốc quá vậy mà mình quên mất luôn Thôi, được con trai đi xuống dưới ăn cơm ba ba nè Thôi, ba ba xuống trước nha Dạ, dạ, ba ba cứ xuống cái trước ba ba Ê, con mở cửa ba ba luôn nè đi đi đúng rồi á ngoan á được á dạ, dạ, điều dạ. á ba ba đi đây dạ ở sao mình nhìn thấy ba ba mình mô đen quá nhìn nhìn cái tóc thôi nhìn cái tóc của ba ba mình thôi là thấy ba ba mình mô đen rồi các bạn ơi đúng là gọi là à, chất chơi người chơi các bạn ạ à. trời ơi thôi được rồi bây giờ chắc mình cũng phải xuống dưới để ăn sáng cùng với gia đình này thôi các bạn ơi đúng là gia đình phù thủy có nhiều điều kỳ lạ ghê luôn á nào là cái gì mà chế được thuốc phá hủy làng hero team rồi em gái của mình á thì nằm ngủ mà bay lên trên trời luôn Ôi thiệt ghê thiệt đúng là thú vị để mình xem coi còn những điều gì thú vị hơn nữa mình sẽ quay cho các bạn xem nha à, ok đi thôi hmm. Ủa mẹ ơi Tính ra là mẹ kêu uh, rằng là cả gia đình mình xuống dưới đây để ăn sáng mà sao mà con thấy ở trên bàn uh, không có gì hết trơn vậy? Con thấy có mỗi cây đàn cày à. Ủa, bộ gia đình mình là gia đình phù thủy cho nên là chỉ ăn đàn cày sống qua ngày hết hả hả mẹ? Trời ơi, cái đứa con này nói gì vậy? Tính ra từ trước bây giờ vậy? Mama có bao giờ nấu ăn đâu con Trời ơi hôm nay con mình bị gì trời Trời ơi con mình giờ này mất trí nhớ rồi Muốn ăn sáng mà lại không nấu ăn à vậy thì mình đi mua đồ ăn đúng không mẹ nếu mình không nấu ăn là mình đi mua đồ ăn đúng không trời đất ơi con trai là con trai chúng ta là gia đình phép thuật mà con chúng ta không cần mua hay cùng nấu gì cả chúng ta chỉ cần dùng phép thuật uống mà làm wow. phải là nguyên một cái bàn đầy đồ ăn hết trơn luôn gì mà ghê quá à? đâu đâu mẹ mẹ mẹ mẹ thử hóa phép con xem coi trời nghe lạ quá bạn ơi gia đình phép thuật biến ra được đồ ăn Wow hay thiệt hay thiệt Đâu mẹ thử biến coi Ok ok để ta cho con xe phép thuật của ta nha uhm, Uống ba la uống ba la uống ba la Hiện ra Cha Wow Trời ơi cái gì mà Cái gì mà đỉnh quá vậy mẹ Hồ biến cả hội Biến ra Nguyên một cái bàn thức ăn đầy ắp đồ ăn luôn các bạn ơi nhìn nào nào là pizza mì gói gà quay bánh kem coca rồi thêm cả gì mật ong rồi tùm lum bánh kẹo trái cây trời ơi là trời đúng là gia đình phép thuật hay quá tính ra là hồi xưa giờ là bọn mình đều làm vậy mà sao hôm nay con mình nó tỏ ra bất ngờ như vậy à, à dạ con ơi <laughs> Ừ. à dạ Ủa, không quên hết trơn hả không có gì đâu do hôm qua con ờ, tập luyện pháp thuật hơi nhiều cho nên hôm nay con hơi bị ờ, đản trí mà không có gì đâu ừ. ôi trời hay trời quá bạn ơi đừng có quên là em ờ, cái gì phép thuật nước nha anh mà quên là hỏng đó ok Vậy dạ, yên tâm đó. đi yên tâm đi anh hai sẽ đã hứa là anh hai sẽ dạy cho em phép thuật thì anh hai sẽ dạy mà mình cứ biết dạy đâu ta tính ra là mình mới vô gia đình này có ngày đầu tiên mà thôi kệ đi à, ủa mà mama ba ba vậy là mình có phép thuật thì mình biến ra cái gì cũng được đúng không đúng rồi ừ. tất nhiên rồi hay quá vậy vậy thì à, ba ba ơi uhm, con thì con à, cũng gọi là à, không có à, phải gọi là một con người tham lam hay gì hết trơn á con chỉ gọi là mê một cái chiếc xe à, gì ta cái gì đó hiệu hiệu gì con bò ba ba nói cho con nghe nghe nè tổ tiên của chúng ta đã từng dạy chúng ta rằng đó chính là không được lạm dụng phép thuật con trai có hiểu không hả nếu mà làm như vậy đó là điều tối kỵ không làm như vậy hiểu chưa hả trời ơi từ đâu mà con có suy nghĩ gì hả trời nó mất dạy trời ơi là trời ủa cái gì dạ hai tính ra có phép thuật mà không được dùng lung tung hả gì chán vậy thôi con nói ba nghe nè không có lung tung đâu thôi ba nghe về nha à, con biết con gì ta loài người có một cái loại xe rất là xịn cái xe có tên là lamborghini á cái xe đó xịn lắm bây giờ nha ba ba chỉ cần dùng phép thuật biến ra nó thì con ba ba lái xe chạy trong làng heo team á trời ơi mấy bạn nữ trong làng heo team nhìn bọn mình là mê liền luôn á ba ba trời đất ơi bởi vậy mới bảo là không bà ông bà dạy con kiểu gì mà giờ nó mà nó hư ừ. tư tưởng của nó rồi tư tưởng của nó lệch lạc rồi nó nghĩ nó lấy, lấy phép thuật để nó đi làm những cái điều đó đó bà à. Trời đất ơi con trai Chúng ta là gia đình phép thuật gọi là tránh giá Mà tại sao có lại dùng phép thuật một cách tào lao như vậy chứ Hả? Ừ. Đúng rồi Papa với mama có dạy là phép thuật là dùng để bảo vệ những người yếu hơn mình Chứ không phải phép thuật để dùng đi khen người ta ờ, Đúng rồi Con trai đây Ây. chính là em gái của con Đã từng dùng phép thuật để cứu mạng người đó Chứ không phải là à. như con đâu đi dùng phép thuật để biến ba cái thứ tào lao Trời đất ơi thất Trời vọng, thất ơi vọng. ba ba không biết gì hết trơn á Bây giờ nè con nói ba ba nghe Ba ba biến là chiếc Lamborghini đi Xong con lấy chiếc Lamborghini đó hiểu không Con đi con chở mấy cái bạn nhà nghèo không có xe đi học đó Vậy là cũng là giúp đỡ rồi á <laughs> Nghe anh nó nói cũng hợp lý mà Hợp lý mà, hợp lý mà, đúng không? Nghe bây giờ, hợp lý à Còn ờ, không bây giờ nè Hai người quá ngồi còn, vô đi <laughs> Còn không bây giờ nè, con nói ba ba nè Nếu như ba ba không cho con cái xe đúng không? Thì bây giờ ba ba biến cho con gọi là trở thành tỷ phú đi con có thật là nhiều tiền hiểu không con sẽ đi giúp đỡ tất cả mọi người đó hợp lý không Ừ, tính ra con mình nó cũng hợp lý đấy cái đấy là vi phạm vào quy luật của con người rồi những cái đấy mình không được phép là ủa thì ừ, mình thì Đúng mình đâu rồi. phải là con người đâu cái đó là quy luật của con người còn mình là phù thủy mà ôi trời ơi Ôi dạ. đất ơi, tổ tiên của chúng ta đã dạy rồi, không được làm những cái điều đó. Nếu mà muốn kiếm tiền á, chúng ta phải kiếm tiền bằng chính sức lực của mình và chính sức lao động của mình, không có được làm như vậy, con hiểu không hả? Ôi ừ. trời ơi, tưởng gì hóa ra phù thủy cũng chán phèo. Hey, cứ tưởng là biến cái gì cũng được chứ. Mà thôi, nói chung mà ba mẹ nói vậy thôi, con cũng hiểu rồi thôi. Nói chung là mình cũng chỉ có một ngày được làm phù thủy mà. Dù uh, dù gì thì thôi kệ đi, một ngày cũng được thì. Thôi đây đây. Ủa mà khoan, từ từ, ba mẹ ơi, Tính ra là gia đình mình á có mỗi bốn người thôi Mà ba mẹ làm gì mà biến ra quá trời đồ ăn Mà còn ừ, nguyên cái bàn bự thù lù nữa nè Dư mấy cái ghế nữa nè Con có thấy cái gia đình mình còn ai ở đâu mà sao đông vậy? <laughs> vậy? Dạ. ngày hôm nay á ba ba đã mời tới một cái vị khách rất là đặc biệt luôn. Cho nên là hôm nay á ba ba đã gọi là chuẩn bị à lộn mama đã chuẩn bị rất là, rất là nhiều đồ ăn nè không? Còn chuẩn bị thêm một cái ghế nữa để <gasps> chờ vị khách nó tới đó con trai. Hình như nghe tiếng chuông. Ừ. Ừ. Hình như là vị khách đó của chúng ta để đã con, tới để rồi con. sao á Để con mở cửa cho, để con mở cửa cho Đâu, đâu, đâu À, đây, đây Ê. Ủa, Ủa Sammy Ủa, Ủa Sammy là khách mời của gia đình này sao Ủa, bạn có phải là Sammy không vậy Ủa, Sao không biết tôi vậy Ủa, Ủa trời sao tôi không biết Trời ơi bà hôm nay bà làm gì bà cũng được à, một ngày làm à, Gọi là người ta à, sống trong gia đình phép thuật hay gì Mà sao hôm nay bà cũng trở thành phù thủy vậy Trời ơi Sammy Kỳ ta Ủa cầu lai vậy sao cô biết tên tôi kỳ vậy ờ, Dạ chào, cô chú à chào dạ, con chào con trời ơi khách quý nhà mình đó mời con trai lấy nước cho con cho khách quý uống à, rồi à, dạ dạ dạ dạ đi trời ơi em hâm mộ chị lắm Chị là người mạnh nhất xứ sở thế phù thủy đây cơ mà. Đây đây đây đây đây, để cô để cô. Rồi, ngồi Ô, Trời ơi mẹ ơi, mẹ làm vậy là không được rồi. Bên bàn này làm gì có đồ ăn, mẹ để cho bạn nữ này ngồi bên đây như vậy là không được thấy không? Đây bạn xuống đi, bạn xuống đi, bạn xuống đi. Xuống đây xuống đi. Đây đây để mình để mình. Đấy, mình lùm cái ghế này phải không? Đấy. Rồi xong rồi, đây để mình để bạn ngồi kế bên mình nè không đó ngồi kế bên mình đi đó ngồi kế bên mình nhiều đồ ăn hơn qua đây ngồi bạn qua đây ờ, cái gì à. vậy trời Ủa môi con con trai mình Sao vậy <laughs> quá the Thôi bà cứ không cảm cho nó đi Lâu lâu nó mới gọi là có khách quý qua đây Nó phái Không à. làm gì có Con làm gì phái phái chảy nước miếng thời nào Con chỉ muốn bạn ấy ngồi đây cho nhiều đồ ăn thôi mà Ê bạn bạn ăn mì không bạn Đây mình lấy mì cho bạn ăn nha Mì cho bạn ăn nè ờ, Bạn ăn đi Đồ cho à, Bạn ăn cái mì không Đây để mình lấy mì của em mình cho bạn ăn luôn Lấy mì của mẹ mình nè mày có ba mặt đó ấy da ấy da trời đất ơi xin lỗi xin lỗi giỡn giỡn giỡn con giỡn xíu mà ba ba căng trời đất ơi đồ ăn của gia đình đó mà nó nó nó nói vậy đó trời đất ơi thằng này nó, nó cũng gọi là nó sim nó sim vừa thôi trời sim gái dễ sợ không ơi con chỉ giỡn xíu ba mẹ vui thôi ba mẹ làm gì ghê quá à thôi rồi bạn bạn ăn đi bạn bạn ăn đi bạn ăn đi ờ, cảm ơn bạn nha trời đất ơi dạ, sammy đó con đi đường này tới đây mệt không con con đi đường dài mệt không Dạ không sao bác ơi, tới thăm cô chú là con vui lắm rồi. Dạo đây wow. cô chú khỏe dạ. không? Trời ơi, khỏe như trâu luôn con. Yên tâm, phép thuật vậy là vẫn mạnh như ngày nào. oh, <laughs> dạ. Trời ơi, thiệt với con luôn á là chú gọi là thích con lắm luôn á, bởi vì con gọi là vừa xinh đẹp vừa tài năng nè, chứ đâu có dư gọi vô dụng như thằng con trai của bác đâu. Có gì con chỉ bảo nó nhiều nha. À, cái gì mà. Ba nói gì vậy? Con giúp đỡ gọi là con trai của cô nha. À. Dạ trời trời ba mẹ nói gì kỳ vậy tự nhiên ba mẹ nói vậy con ngại quá nói gì kỳ quá con dù gì cũng là gọi là con trai của ba mẹ ba mẹ phải gọi là gì ta nói gì đó cho con gọi là sao ta tự hào về con chứ ba mẹ nói vậy con quê quá à ừ tao gì mà tôi ờ, suốt ngày nằm ngủ ngủ 12 tiếng ngày dùng phép thuật người ta dùng phép thuật để cứu người còn con đó là con dùng phép thuật để biến ra tiền nè biến ra siêu xe nè đó con thấy được không ạ không hỏi bạn sammy tới đi rồi rồi con biết rồi mà mệt quá thôi ba mẹ nói quê quá thôi em em em em em gái qua kia ngồi đi cho anh hai ngồi đây anh hai quê quá không em thấy ngồi cạnh mama cơ em không không thích ngồi chỗ khác đâu anh đi ra bên kia đi ok thôi xịt qua bên ngồi ngồi bên luôn không không thấy thôi qua bên đây ngồi đi không ngồi vậy? với mọi người ở đâu quê trời đất ơi nhỏ nó quê kìa không là tôi xin mời cả nhà nhập tiệc nha mời cả, cả nhà nhập tiệc ai cũng biến ra thức ăn ăn một mình nha à, ờ, ơi mọi người mọi người cho con tô mì chứ con qua đây con ngồi có mình không có gì ăn hết à ờ. có con qua đó ngồi mình mà con quá bà cứ kệ đó rồi chưa để cho nó ngồi đó nó tí nữa nó đói nó cũng quay lại đây ngồi à à, ờ, chắc là nó rồi <laughs> cái này là cái này là con nể lắm con mới quay lại nha Ủa chứ không phải ơi. là con ờ, đói đâu nha thôi trời cả ơi. nhà mình ăn nha cả nhà mình ăn nha thôi ăn đi ăn, ăn nha cả nhà à, trời ơi no quá trời quá đất luôn á mẹ ơi con phải công nhận rằng là mẹ nấu đồ ăn ngon à nhầm mẹ biến ra đồ ăn ngon ghê luôn á mẹ à, như là đầu bếp thế giới vậy đó mà lại <laughs> Trời ơi, hôm nay nấu đồ ăn ngon quá bà ơi Thôi được rồi cả nhà của chúng ta ơi Bây giờ á, đồ ăn cũng đã ăn rồi Bây giờ, bây giờ tôi nghĩ là chúng ta nên đi ra ngoài để luyện tập phép thuật đi Mọi người thấy sao? Hả? Luyện tập phép thuật hay. Wow, nghe vui quá ta ừ, Mình cũng muốn thử luyện tập pháp thuật mấy bạn ơi Ủa, nhưng mà giờ mình đi đâu ba Thì bây giờ mình đi xuống dưới rồi Con xuống dưới luyện tập pháp thuật ừ. con trai Đây, đây, đây, đây, đây. Đi thế nào Ủa, mà đi, đi đường nào Đi đường nào Đây, đây, đây, đây, đây Hả? Trời, Hả, cái gì? đất ơi Ê, ui từ từ từ ba mẹ ơi con nói ba mẹ nghe nè cái chỗ này cao lắm luôn á nhà của mình á thì đang là cái ngôi nhà bay ở trên trời mình mà rơi xuống dưới đó là chắc chắn là mình sẽ bị gãy chân luôn á ba mẹ nghĩ sao xuống đó được trời ơi cái thằng này nó nói gì vậy bà tính ra là bình thường á là mình đã dạy nó bao nhiêu lần mà hôm nay nó không nhớ luôn ủa chứ sao con trai ơi chúng ta là gia đình phép thuật mà chúng ta đâu phải nhảy xuống như những con người bình thường đâu con Hả? chúng ta phải làm gì đôi là chúng ta phải dùng đôi cánh bây giờ để ba biến thành đôi cánh nè à, lộn để ba gọi là xuất biến biến đôi cánh xuất hiện sau lưng ba nè Đúng bà là, a à, bà là cháp, tao cũng khiêu vũ đi bé bò Ủa, đâu, cảnh đâu cái đất nào hôm nay hả? trời ơi, ba mình men quá Trời ơi, con trai mà dùng cánh bướm bướm gì, con trai sao không dùng dùng cánh bướm bướm hả? Trời à. nó khinh, khinh tôi rồi bà Ủa, anh à, trai ơi Hả? Tính ra mọi lần anh cũng dùng cánh bướm bướm mà sao bây giờ anh chê hả? Ủa, trời ơi Ủa vậy hả? Ủa bình thường anh cũng dùng cánh bướm bướm hả? Ờ, anh đâu biết đâu Ủa rồi còn em với lại mẹ thì sao? Hả? Đây, đây, mẹ cũng vậy Con thì là vũ theo lại Mambo Wow, trời ơi, mọi người ai cũng có cánh hết trơn á, xịn quá vậy oh. Ủa, còn Sammy thì sao? Còn tôi hả, à, tôi cũng biết được cảnh nè Ấm lại xịp ấm lại xịp ấm lại xịp bùa Ôi, trời ơi, cánh màu trắng Trời ơi Sammy ừ. nhìn mấy ngầu nè Còn gia đình mình nhìn kỳ quá Ủa gì kỳ vậy Trời ơi ờ, chơi rồi Anh biến thử coi Anh biến ơi anh biến Trời ơi Anh có phép thuật mà chắc chắn mình có phép thuật thì mình cũng biến được các bạn ơi bạn coi mình nha Mình là mình là mình là Cánh hiện ra cánh hiện ra Hay à Ui Hình như mình biến được cánh nè các bạn Đây cánh của mình Trời ơi ờ. ông ơi à, à, Con Bao nhiêu công sức Ủa như công sức tôi chỉ đó gọi là ừ. học pháp luật mà bây giờ nó biến là cái cánh phèn chúa ở à, trời Ủa, ủa, trời Cánh này cánh gì vậy ta Ủa sao tự nhiên gia đình mình biến là cánh bự lắm mà Sao cánh con bé tí tẹo à Gì vậy Ủa gì có bay được không ta Ủa đâu giờ ba mẹ thử bay cho con xem coi Rồi à, Nhìn ba nè ở lộn Đây nhìn em của con trước đi Em con nè không nhìn, Tuy nhỏ nhưng phép thuật cực kỳ đỉnh Em Trời ơi đúng rồi phép thuật của em hơn anh cơ mà Nên là nên là Ừ em khoan Đích đến là đâu vậy ba ba Con cứ bay vòng vòng ở đâu đó cũng được Đấy bay dưới là được Trời ơi bay lên Đúng rồi Wow Trời Ngầu dữ vậy trời Ngầu quá vậy ta Đâu bây giờ tới lượt ba ba với ma bay thử coi Sammy cũng bay Bây giờ tôi bà nhảy xuống cùng lúc luôn nè Một Hai Ba trời ơi mọi người ai cũng bay được hết các bạn ơi ngầu quá trời ngầu luôn kìa dạ. ok thôi để mình bay thử các bạn ơi nhìn cái cánh của mình có vẻ nó hơi bé thôi chắc chắn chắn chứ chắc chắn cũng phải bay được chứ ok ơi bay lên bay lên bay lên bay lên bay lên trời ơi ủa ủa trời đây là đâu ủa chỗ này là chỗ làng heo tim mà trời mấy bạn ơi vậy là coi như là mình mình sử dụng cánh mà mình bay không được cho nên là cho nên là mình mình đã quay trở lại thành thế giới bình thường rồi bạn ơi chủ ủa khoan từ vậy còn gia đình mình đâu ta ủa ơi rồi xong luôn được một ngày làm con của gia đình phép thuật xong cuối cùng bay không được cái đầu xong rồi bây giờ quay trở lại thành người bình thường luôn bạn ơi vào lại trong làng hero team luôn rồi mà cái cánh của mình phàn dữ ta vậy mà cũng không bay được bay lên bay lên bay lên